chúng ta nên chọn mua cổ phiếu trước hay là chúng ta chọn lựa chọn phân tích thị trường chung trước trước khi mà chúng ta đầu tư đây là những câu hỏi mà rất nhiều anh chị em cần phải biết để chúng ta đầu tư chứng khoán có hiệu quả có bao nhiêu các bạn trong quá trình đầu tư chúng ta không biết là chúng ta phân tích thị trường chung trước hay là chúng ta lựa chọn để tìm kiếm cổ phiếu trước đa phần mà phần lớn anh chị em là tập trung vào cổ phiếu trước sau đó tập trung vào thị trường chung cũng ngược lại một số anh chị em thì tập trung vào thị trường chung trước sau đó tập trung cổ phiếu trước nên vấn đề ở đây là chúng ta nên lựa chọn thị trường chung hay lựa chọn cổ phiếu trước để chúng ta đưa ra những quyết định một cách an toàn nhất một cách tốt nhất trong quá trình đầu tư xin chào quý vị các bạn đã có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay ở trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ lấy một cái chủ đề là lựa chọn phân tích cổ phiếu trước hay lựa chọn phân tích thị trường chung trước trước khi mà chúng ta tham gia đầu tư cổ phiếu ông có một số trường phái thì người ta chả quan tâm đến thị trường chung là gì chẳng hạn những trường phái đầu tư giá trị thì họ chỉ thấy là cổ phiếu giá rẻ họ mua thôi ạ à. những điều này nó khác hẳn so với những gì mà dũng muốn nói với anh chị em trong cái buổi tối ngày hôm nay Ole, ok xin chào quý vị các bạn xin chào bạn Rimbic Rimbic ạ à. đúng không từ ước mơ lớn Rimbic Rim là cái viết tắt của Dũng đó là khát vọng lớn ước mơ lớn đi ạ à. không ai đánh thuế chúng ta đâu mà chúng tại sao chúng ta không ước mơ lớn tại sao chúng ta lại không mong muốn một cái điều một cái điều phi thường à, xin chào bạn à, Ngô Tâm Tâm bạn Lê Đình Trúc bạn Quang Phúc xin chào tất cả anh chị và các bạn đang có mặt trong cái buổi chia sẻ tối nay của Quang Dũng DVD có lẽ trong buổi tối hôm nay thì chúng ta chỉ uh, giao lưu để nói rằng là theo chúng anh chị em là chúng ta có những góc nhìn khách quan về nếu chúng ta phân tích thị trường chung trước thì sao à, nếu chúng ta phân tích cổ phiếu trước thì sao cái điều gì để giúp chúng ta có một cái nhìn khách quan tại vì có nhiều người bảo là phân tích thị trường chung tốt trước là tốt bởi vì William O'Neill Mac Mini thì lại khác Bác đi thì ông là tập trung vào phân tích cổ phiếu còn William O'Neill thì ông phân tích thị trường chung tốt trước trước khi mà ông phân tích cổ phiếu vậy ai đúng ai sai nhưng với thì à, ngài Warren Buffett thì ông lại không quan tâm đến thị trường chung là gì hay là với cái ngài Soros thì ông cũng không quan tâm quá nhiều đến thị trường chung ông chỉ quan tâm đến là những cái kịch bản ông đưa ra nếu mà nó đúng theo những cái kịch bản thì ông sẽ tham gia vào còn nếu nó không đúng thì ông không tham gia nữa và có thể là ông thoát ra vị thế thì tất cả những trường phái nó đều có những góc gì ạ à, góc tích cực và những góc tiêu cực quan trọng là chúng ta kiếm được bao tiền khi mà chúng ta thành công và chúng ta mất bao nhiêu tiền khi mà chúng ta thất bại đây là câu hỏi của rất nhiều anh chị em thì ở đây chúng ta biết rằng là sẽ có rất nhiều các câu hỏi khác nhau có rất nhiều những cái gì ạ à, cái vấn đề khác nhau thị trường nhưng để các bạn những nhà đầu tư mới những người mới tham gia thị trường làm sao để chúng ta nhận biết được những cái đấy là đúng cái sai những cái gì đó là nó mang lại hiệu quả vì ta thì có ba câu hỏi thần thánh mà anh chị em cần phải biết đến phải nhắc đến và cần phải hiểu đến đó là câu hỏi gì đố anh chị em có thể comment được cái ba câu hỏi đó là gì chúng ta có thể comment đúng không ạ Ờ, thực tế thì um, sóng Elliot thì ờ, ok thế thì chúng ta biết rằng là ờ, một số bạn thì nói là sóng Elliot uh, trong sóng Elliot thì chúng ta thử đo lường xem một cái chuyên gia nào phân tích về tài chính hành vi sóng Elliot nó có một môn à, khoa học riêng về tài chính hành vi các bạn nhớ nhà nó có một môn khoa học riêng về tài chính hành vi uh, nếu bạn đã học nào đó gọi là một cái môn mà uh, như cuốn sách như là phi lý trí những cái cuốn sách gì à, uh, như là uh, thuần hóa sư tử hoặc là hơn cả những điều bạn đã biết thì tất cả cuốn sách đấy nó chả liên quan đến sóng Elliot cả cái cái lĩnh vực Elliot là Dũng lĩnh vực mà Dũng không nghiên cứu sâu nên cái việc mà Dũng không đánh giá Dũng không phân tích nó chuyện rất bình thường đúng không ạ các bạn là khi mà chúng ta không biết được thì tóm lại chúng ta thì chỉ ờ, biết ở trạng thái chúng ta biết thôi còn hiểu chúng ta chưa hiểu nên chính vì vậy thì khi mà Dũng nghiên cứu sâu về về sóng Elliot thì Dũng sẽ chia sẻ còn nếu chưa biết chưa hiểu mà chia sẻ thì nó sẽ là không công bằng và thậm chí là nó làm cho chúng ta mới góc nhìn nó cái sự khác nhau nên chính vì vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta biết đúng không biết là một chuyện hiểu là một chuyện khác nhau quan trọng là cái gì biết và hiểu mà nếu chúng ta biết hiểu thì nó chả giải quyết được cái gì cả quan trọng cho là làm làm sau đó chúng ta đánh giá đúng không đánh giá sau đó gì ạ à? chúng ta phân tích phân tích sau đó gì ạ à, chúng ta mới tổng hợp tổng hợp thì chúng mới sáng tạo sáng tạo nó mới của tính chúng ta nên nếu chúng ta thấy rằng là sóng Elliot đúng theo các bạn sóng Elliot là gì ạ à? đã bao thiên tài đã đầu tư sóng Elliot thành công ạ à? chúng ta sẽ phải xem xem là có bao nhiêu thiên tài kiếm được hàng triệu USD trở thành thiên tài chứng khoán trở thành tỷ phú thành thành triệu phú trở thành rất nhiều thiên tài thì đã trở thành thành công là chúng ta có thể kể cho, chúng ta một câu chuyện ở đây được không nếu chúng ta có câu chuyện đấy thì để Dũng nghiên cứu và Dũng lại tiếp tục học Dũng tiếp tục nghiên cứu còn chưa có thì Dũng chị ạ cũng chưa mô phỏng chứ chưa nghiên cứu bởi vì cái hệ thống VSA là cái lĩnh vực mà nghiên cứu mất rất nhiều thời gian rồi đúng không mất rất nhiều thời gian rồi hiểu nó để phân tích của nó đánh giá nó tổng hợp nó là đã là mất rất nhiều thời gian rồi nếu chúng ta gì ạ có một mục tiêu mà chúng ta cứ sử dụng quá nhiều mọi mọi thứ để chúng ta tức là nguồn lực chúng ta có hạn mà chúng ta lại đi sử dụng quá nhiều cái gì ạ lĩnh vực khác nhau giống chúng ta ngắm bằng nhiều đích nhiều đích thì thực tế là nó chả có gì ạ nó không nó không mang lại giá trị cho chúng ta đúng không ok thế là một số bạn hỏi lớp xu hướng dòng tiền khi nào học vậy thì à, ở phần dưới có một cái à, cái đường link à, dũng um, có thể là à, buổi sau dũng sẽ chia, chia sẻ cái số này như là gần cuối cuối cuối tháng này bắt đầu học cái xu hướng dòng tiền thì hai buổi học đấy là hai buổi học trực tuyến nhá còn nếu chúng ta thấy là một số chúng ta đã làm bài tập chưa nếu bạn nào chưa làm bài tập thì hãy làm bài tập bởi vì cái cổ phiếu KDC là một cổ phiếu mô hình DRS trong xuống dòng tiền DRS trong xuống dòng tiền à, à, một số các bạn thì có thể đọc những cuốn sách như là bí quyết đúng không đọc hai nghìn từ một phút thì chúng ta thấy hiểu rõ là các quy luật nó vận động ra sao tâm lý nó vận động như nào mọi thứ như nào hôm nay chúng ta sẽ không nói về cái đến vấn đề đó nữa mà chúng ta hãy nói về rằng là chúng ta nghiên cứu về thị trường chung trước hay là nghiên cứu về cổ phiếu trước hay là con gì ạ à? quả trứng có trước hay con gà có trước tất cả những điều này thực ra để để cãi nhau để phân tích để đánh giá để làm mọi điều chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là nó là gì đó, ờ, làm thế nào và tại sao phải làm nó ba câu hỏi đây là ba câu hỏi thần thánh trong bất cứ lĩnh vực nào nếu chúng ta không trả lời được ba câu hỏi đó nếu chúng ta lựa chọn được ba câu hỏi nếu chúng ta biết được ba câu hỏi đó thì chúng ta tốt nhất là chúng ta tạm dừng á nếu Dũng chưa hiểu rõ là sóng LS là gì một bạn nào có thể giải thích cho Dũng hiểu rõ là sóng LS là gì tại làm thế nào để sử dụng sóng iốt và tại sao phải dùng sóng iốt thì chúng ta sẽ uh, thấy rằng nếu Dũng hiểu được thì hoặc anh chị em hiểu được thì anh chị em làm nếu mà chúng ta thấy là một đứa trẻ năm lớp 5 lớp 6 nó hiểu được thì chúng ta làm còn nếu chúng ta không hiểu được thì chúng ta làm bạn nào có thể giải thích điều đó được không để trước khi mà chúng ta phân tích vào một cái uh, phần rất là hay đó là phần gì ạ phân tích thị trường chung trước hay là phân tích cổ phiếu trước ok xin chào các bạn bạn nào có thể trả lời được câu hỏi này không ạ nếu chúng ta chưa trả lời ba câu hỏi này thì coi như chúng ta chưa biết và chưa hiểu à, chúng ta chưa biết và chưa hiểu khi mà chưa biết và chưa hiểu thì chúng ta lại bảo là cái gì ạ khi mà chưa biết thì hiểu thì điều gì sẽ diễn ra à, chưa biết chưa hiểu mà chúng ta lại đi giải thích cho người khác bản thân chúng ta chưa biết chưa hiểu mà chúng ta lại nói người khác bản thân chúng ta chưa biết chưa hiểu chúng ta lại hướng dẫn người khác thì điều đó sẽ diễn ra như nào cảm ơn bạn cao tuấn rất là tuyệt vời đúng không thế thì ờ, bây chúng ta đặt là nếu chúng ta chưa biết chưa hiểu đúng không? cấp độ biết định nghĩa đấy định à, ai có thể định nghĩa sóng lớn là gì không ạ ai có thể định nghĩa không ạ anh chị em là có thể định nghĩa một cái ạ nếu mà anh chị em là siêu sóng LS hay là sử dụng làm thế nào à, các bước để sự sóng sóng như thế nào một đứa trẻ 3 tuổi à, lớp 5 lớp 6 nó có thể thực hành được không ok vì trong sóng LS nó có hai phần đó là sóng lớn và một cái dãy quan trọng nhất là Fibonacci nếu ai hiểu và trong như đấy nó còn rất nhiều sóng ngang sóng dọc sóng tam giác đúng không sóng phẳng tất cả nhiều một số sóng ở bên trong nữa nên chính vì vậy nếu bạn nào mà hiểu được à, thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ là gì ạ sóng EOS nó chủ tập trung vào nó hướng dẫn về xu hướng thôi bạn nhớ nha còn để mua trong sóng EOS thì nó sẽ trong sóng nó có nhiều sóng nhỏ khác nhau à, trong sóng nó có nhiều sóng nhỏ khác nhau và trong sóng nhỏ lại có nhiều sóng khác nên nó gọi là sóng chồng sóng nên nếu chúng ta không hiểu được không biết cách nó thì không biết lựa chọn nó thì chúng ta hãy tạm dừng ở đây còn nếu chúng ta muốn bàn sâu vào nó thì chúng ta sẽ đợi một chương trình khác đúng không ok thế bây giờ hỏi đặt ra là 90 80 chúng ta khoảng là 80 phần trăm các cổ phiếu đi theo thị trường 80 phần trăm cổ phiếu thị trường thì ở đây câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta nên đầu tư theo đám đông hay là đầu tư ngược đám đông à, câu hỏi là chúng ta đầu tư theo đám đông hay chúng ta đầu đúng ngược đám đông vậy nếu chúng ta gì ạ à, những người thành công những người giỏi nhất 5% những người thành công những người giỏi nhất là những người mà có thể ngừng làm đâu vậy 90 90 80 phần trăm đến 90 phần trăm đúng không các cổ phiếu đi theo trường chung vậy chúng ta lựa chọn như nào câu hỏi mà có thể chúng ta thấy là nó sự mâu thuẫn trong mâu thuẫn là có mâu thuẫn và cái việc mà ở đây chúng ta cần phải phân tích một cách chi tiết để làm sao dù là các nhà đầu tư mới tham gia thị trường hay là nhà đầu tư tham gia đầu tư lâu năm hay là thiên tài chứng khoán người ta cũng cần phải biết được tại sao chúng ta có một cái góc nhìn nhỏ trong cái uh, phân tích là cổ phiếu ok vấn đề là này trong bất cứ một chương trình nào đó nếu bạn không làm cho người khác hiểu thì bạn chả hiểu đơn giản thôi bạn có thể giải thích cho mình hiểu thì bạn mới hiểu được à, ông là một cái câu nói của thiên tài của các thiên tài đó là Ampe, anh Ambe Ampe anh Einstein nó là một cái vấn đề nào đó nếu bạn giải thích đúng không giải thích cho cậu bé 5 tuổi là lớp 5 tuổi nó hiểu được thì coi như cái hệ thống đấy là ok nó giống như thuyết tương đối của Ambe Einstein đúng không? ông giải thích rất là đơn giản đúng không nếu bạn nào đã học thuyết tương đối của Ampe anh Einstein thì ông sẽ nói một cái đơn giản đó là gì ạ bình thường là chúng ta gì ạ đấy. và nó các bạn có thể hiểu tuyên đối của anh anh không tức là không gian và thời gian không? không gian và thời gian nó có thể co lại có thể kéo ra đó là do cái gốc do gì ạ mỗi một cái hệ quy chiếu của chúng ta mỗi một cái bối cảnh chúng ta nó tạo ra thế thì ở đây chúng ta cũng sẽ thấy được là nếu chúng ta giỏi về một lĩnh vực nào đó thì có thể có gì ạ cái giỏi này có thể là áp dụng cho số đông người có thể nhiều người biết thì có điều ok cái cái giỏi này nó chỉ áp dụng cho gì ạ à? một ít người rất ít người biết được thì đó nó không phải là ok bởi vì chúng ta biết rằng là mọi thứ làm sao để chúng ta gì ạ à? một hệ thống đầu tư một cái hệ thống gì ạ à? một cái một phương pháp nào đó nó phải tạo ra sự lan tỏa rất lớn và thứ hai nó là một cái hệ thống đầu tư thì thường là khi mọi người học thì đều đều đưa ra những quyết định giống nhau chẳng hạn như cổ phiếu kinh đô chẳng thế nếu mà khi mà đưa ra quyết định thì phần lớn những cái bạn nào mà đã học của Dũng sau một à, thời gian đó, sau một thời gian thì gần như tất cả quyết định mua đó là các bạn biết mua đúng thời điểm mua giống nhau có phải đặt ra là nếu các bạn mua giống nhau thì liệu cổ phiếu đó nó có bị hỏng hay không thì Dũng trả lời là không bởi vì ở đây chúng ta thấy là cái mọi cái quy luật của thị trường mọi quy luật của cổ phiếu mọi cái vận động của nó nó tuân theo ba quy luật chính đó là quy luật gì ạ quy luật đầu tiên là quy luật cung cầu cung cung cầu tức là gì ạ khi mà chúng ta hiểu rõ về quy luật cung cầu thì cái chúng ta biết rằng là cung tức là cái nguồn cung khi ở đâu nó thiếu cung mà nhu cầu lớn thì giá sẽ tăng ngược lại ở đâu có nhu cầu lớn mà cung lại gì ạ à? cung lại à, ở đâu mà có gì ạ à? có nhu cầu ít mà cung lại gia tăng thì cổ phiếu sẽ có xuống giảm đấy là một trạng thái rất bình thường trong đầu tư thứ hai là để có cái quy luật cung cầu thì nó đến cái cốt lõi của cổ phiếu đó là gì ạ à? đó là là gì ạ đó là nhân quả nhân quả đây chúng ta hiểu đơn giản đó là là gì đó là cái bên trong bên trong cổ phiếu đó là lợi nhuận đó là doanh thu đó là những câu chuyện về những cái dự án mới câu chuyện về thâu tóm câu chuyện về sát nhập câu chuyện về gì ạ về cái, à, cái thâu tóm doanh nghiệp tất cả những câu chuyện đó thì chúng ta gọi là nhân quả nhiều lúc nhân nó không hiện hữu là chỉ như cổ phiếu TCM khi mà Dũng đưa ra cái cổ phiếu đó là lúc mà thị trường nó đang gì ạ nó đang cũng rất là chưa rõ ràng về xu hướng cái thứ hai là lúc đó cổ phiếu nó cũng chưa rõ ràng về về về nó tốt hay xấu bởi vì trên thị trường đến có phải là các bạn thấy là có quá nhiều người nói là cổ phiếu TCM là xấu có quá nhiều báo chí mà bảo cổ phiếu TCM là xấu nếu bạn biết rằng cái điều đó thì comment cho số 1 đúng không ạ nhưng chỉ có mình Dũng là nói là những cổ phiếu đó là có khả năng trở thành siêu cổ phiếu và chỉ có một số ít các nhà đầu tư biết điều đó thôi bởi vì thứ nhất là Dũng cũng không biết là thông tin cổ phiếu đó như nào nhưng Dũng biết là cổ phiếu đó nó đang có dòng tiền lớn nó đang có tổ chức tham gia nó đang nằm trong những mô hình hợp lý và cái khả năng nó thành công là rất cao câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ thế thì bây giờ chúng ta lại lật lại cái tình thế là gì ạ khi mà phân tích thị trường chung và phân tích cổ phiếu thì theo các bạn phân tích thị trường chung phân tích cổ phiếu thì cái nào là dễ hơn à, phân tích thị trường chung và phân tích cổ phiếu thì cái nào là cái dễ hơn các bạn hiểu không ạ chúng ta đặt ra câu hỏi nếu chúng ta phân tích thị trường chung và phân tích cổ phiếu thì cái nào nó dễ hơn được chưa chúng ta cần phải đo lường được khi mà chúng ta không đo lường được mà chúng ta cứ nói chung chung bản thân cái đầu chúng ta đã gì ạ nó đã tiếp ngày nó tiếp nhận đến 75.000 các thông tin khác nhau mà bây giờ chúng ta lại cứ phân tích gì ạ phân tích một cách tràn lan mà chúng ta không đo lường được đúng không thế thì nếu phân tích tràn lan mà chúng ta không đo lường được thì chúng ta sẽ trở thành những nạn nhân và chúng ta tiếp tục đi đổ lỗi cho số phận đổ lỗi cho hoàn cảnh đổ lỗi cho uh, rất nhiều thứ năm nay phong thủy của em không tốt này năm nay số em là uh, cái nọ làm cái kia năm nay cái thằng môi giới kia nó bảo em là mua của này em không mua được à. nhưng chúng ta là tiền của chúng ta chúng ta phải giữ kiến thức chúng ta không có chúng ta không đo lường được chúng ta cứ đi tìm thằng khác để chúng ta đổ lỗi thì chúng ta chết là chuyện rất bình thường nhưng câu chuyện ở đây chúng ta là nếu mà chúng ta phân tích cổ phiếu đúng chưa nếu chúng ta phân tích cổ phiếu và phân tích đúng chưa phân tích cổ phiếu và phân tích thị trường chung thì rõ ràng phân tích cổ phiếu nó dễ hơn rất nhiều thế thì chúng ta sẽ phân tích một cách đơn giản này với nhà đầu tư cá nhân chứ không phải là nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường hoặc là tham gia lâu năm nhưng vẫn bị thua lỗ nhà vẫn bị thua lỗ hoặc là lỗ lãi không nhiều lắm thì phần lớn là họ đầu tư ngược xu hướng một là đấy phần lớn là họ đầu tư ngược xu hướng vấn đề thứ hai là gì ạ phần lớn là họ không có cái điểm mua chính xác thậm chí là họ trung bình giá xuống và không hiểu vì sao họ mua vào cái thứ ba là họ nghe các thông tin từ đâu đó họ mua vào sau đó thua lỗ đến quá mức họ không chịu được họ bán ra và họ bị thua lỗ rất nặng và một cái tiếp theo đó là phần lớn họ mua và họ không biết thời điểm nào bán ra nên có thể họ lãi rất là lớn rồi nhưng sau đó cổ phiếu giảm rất mạnh và họ không biết khi nào bán ra và sau khi họ bán ra thì họ cổ phiếu tăng mạnh nên quan trọng là họ hiểu về xu hướng thị trường chung nhưng họ không hiểu về thị trường chung nó đang ở giai đoạn đáy hay là giai đoạn đỉnh mà họ chỉ biết là thị trường chung nó tăng bởi vì các công ty chứng khoán họ nói là cổ phiếu đó đang tăng à, đấy đang đang thế thì câu, câu chuyện ở đây chúng ta sẽ thấy rằng như vậy thế thì thế thì câu chuyện ở đây bạn thấy rằng là nếu chúng ta thấy là một cái cổ phiếu mà đưa ra các thông tin thì chúng ta thấy là phần lớn ai cũng biết thông tin đấy, nếu phần lớn mọi người biết thông tin cái thứ hai là câu chuyện thì có thể là cùng cái giai đoạn nó nó có thông tin như cổ phiếu không tăng đấy có thông tin của người ta thế thì tất cả mọi thấy chúng ta thấy là thị trường nó bắt đầu chúng ta tạo ra một cái là nó chả biết phương hướng thế thì nếu đầu tiên chúng ta sẽ nói là việc các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay là mới tham gia đầu tư thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là khi nào thị trường chung nó thay đổi chiều hướng hay là nó đang từ đáy nó bắt đầu có xu hướng điều chỉnh và lúc đó nó có một cái nguyên tắc trong cái phân tích của VMNL đó là bùng nổ theo đà nha các bạn bùng nổ theo đà một cái key nữa mà các bạn sẽ có thể xem lại trong cái bình bì cái phương pháp của VMNL á cái cái này là cái mà VMNL không có các bạn nhớ nha VMNL không có nhưng Dũng có thể tiết lộ anh các bạn có thể xem lại cái đáy năm 2000 cái đáy mà năm 2020 lúc mà của Covid đó là test cung cái bùng nổ theo đà mà nó có test cung thì cái bùng nổ đó sẽ là chắc chắn và bùng nổ đó chúng ta chỉ mua những cổ phiếu dẫn đầu thì chưa đấy là cái cái cốt để chúng ta thấy được và khi mà thị trường chung nó là đỉnh nha khi mà thị trường chung là đỉnh thì cái quan trọng nhất là bạn phải biết cái nhóm dòng nào là do nhóm ngành cuối của chu kỳ chẳng hạn mỗi một chu kỳ nó sẽ có rất nhiều dòng bắt đầu thay nhau chạy và chúng ta phải đo lường nhóm dòng nào là nhóm dòng cuối cùng và đặc biệt là xuất hiện từ 3 đến 5 phiên phân phối thế thì khi mà nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư cá nhân chỉ cần nắm được hai ti đó thôi là chúng ta có thể đầu tư thành công tuy nhiên đến nhà tôi tuy nhiên những nhà đầu tư xuất sắc nhất thì họ không cần phải nắm rõ được thị trường chung à, thế là đang ngược lại một chút ạ nhưng nhà đầu tư xuất sắc nhất họ lại không cần phải hiểu rõ thị trường chung họ chỉ biết cái cổ phiếu của họ họ nghiên cứu cổ phiếu họ họ nắm được xu hướng cổ phiếu họ họ biết được những chất xúc tác cổ phiếu đó họ biết được mẫu hình và họ biết thời điểm nào mua có độ an toàn cao nhất nên đây là một trong cái sự khác nhau giữa nhà đầu tư thành công hay là những nhà đầu tư siêu thành công và nhà đầu tư thành công bình thường còn nhà đầu tư mà không thành công thì họ không biết mua ở đâu không quan tâm đến chung họ cũng không quan tâm đến cổ phiếu họ chỉ quan tâm đến một ai đó mách nước và quan tâm đến ai đó chỉ cho họ cái cách mua họ chỉ quan tâm đến một ai đó nói cho họ để họ mua thôi thì đây là cấp độ thấp nhất để chúng ta biết rằng biết được ok ok thế thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà mọi thứ nó diễn ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là câu chuyện đây có thể một số anh bạn anh chị em và các bạn sẽ không thấy một số bạn thì có TCM chẳng hạn thế thì chúng ta biết rằng là cái thời điểm mà cổ phiếu TCM nó lúc mà thời điểm nó nó chuẩn bị chạy ấy, thì trước khi chạy nó còn rũ bỏ và thông tin về gì ạ thông tin mà nó không có đơn hàng này thông tin nó có nhiều thứ thậm chí là tiêu cực với cổ phiếu đó và thực tế là chúng ta không có một cái cái cái, cái thông tin nào tích cực với cổ phiếu đó nhưng cổ phiếu vẫn tăng thì câu chuyện lúc đó chúng chỉ có nói là cái khả năng là hình như nó có một câu chuyện về gì ạ về nó có dự án đất nhưng đến bây giờ chúng ta thấy đã có dự án đất nào bán ra chưa đến bây giờ chúng ta có cái dự án về nông sản chưa thực tế nó dũng, dũng không biết nó có hay không đơn giản thôi nên chính vì vậy thì để đưa ra những cái thông tin chính xác nhiều lúc chúng ta cũng không biết Đấy, nhiều lúc chúng ta không biết và chúng ta chỉ biết rằng là à, tại sao cổ phiếu này lại có dòng tiền lớn tham gia vào và kỳ cổ phiếu kinh đô cũng tương tự như vậy hay cổ phiếu GTN cũng tương tự như vậy thực tế có nhiều thứ chúng ta không thể biết được thông tin nó diễn ra như nào và thậm chí là sau này cổ phiếu đạt đỉnh nó rơi xuống tất các thông tin đấy nó cũng chưa chắc đã diễn ra nên chính vì vậy thì đi tìm các thông tin để mua cổ phiếu thì thực sự nó là rất rủi ro với chúng ta bây giờ chúng ta đang nói về cái gì ạ việc mà lựa chọn cổ phiếu theo hướng tìm chung và cổ phiếu theo gì ạ theo một cái cách là phân tích riêng lẻ thì đây là một cái để dành cho những ai dành cho những bạn mà thực sự muốn trở thành những chuyên gia đầu tư đích thực thế thì có lẽ là chúng ta sẽ tiết lộ một số các mảng manh mối để anh chị em sẽ thấy rằng là đây là những cái mảng manh mối mà chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta nhìn thấy thị trường chung chúng ta thấy là cái cổ phiếu chúng ta thấy là khi mà thị trường chung giảm liên tục như này thì phần lớn anh chị em chúng ta thấy là đang là đau khổ đúng không ạ phần lớn đang bị thua lỗ bởi vì tất cả các cổ phiếu chúng ta đang bị thua lỗ và chúng ta thấy là những cái cổ phiếu Vietcombank này nó tăng rất mạnh và tương tự như vậy thị trường chung lại tiếp tục giảm và cổ phiếu Vietcombank lại tăng rất mạnh nếu chúng ta để ý cái cổ phiếu này mà chúng ta lựa chọn một cổ phiếu khác trong nhóm nhóm ngân hàng như là giả sử chúng ta lấy một cái cổ phiếu khác thì ACB thì chúng ta thấy là cổ phiếu này vẫn đang bị thua lỗ dài hạn thì sự khác nhau của cổ phiếu Vietcombank và cổ phiếu ACB nó là chỗ nào đúng không chúng ta lại thấy sự khác nhau cổ phiếu Vietcombank với cổ phiếu ACB nó ở chỗ nào và câu chuyện này chúng ta lại tiếp tục đi xem lại xem là những cổ phiếu đó nó lại tiếp tục xảy ra với cổ phiếu BIDB thị trường thì cũng đang lao dốc rất nhiều nhà đầu tư đang bị đau đớn bị mất tiền bị nhiều thứ khác như trong đó thì BIDB tăng từ giá 40 mà lên đến à, lên đến 54 tức là một cái quá trình tăng rất là mạnh trong đó nếu chúng ta chỉ lấy một vài cổ phiếu khác như là cổ phiếu gas chẳng hạn đấy chúng ta xem là xem là tình hình chung nó đang phản ánh thế nào cổ phiếu gas chúng ta xem một vài cổ phiếu khác đi nữa như là cổ phiếu như là VPBank đi ạ đó chúng ta sẽ thử xem là cái cổ phiếu này nó cũng gì ạ cũng tích lũy ở vùng này và nó cũng tiếp tục tăng và chúng ta lấy một cái cổ phiếu khác nữa là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu trong cái nhóm mà ngân hàng thì chúng ta thấy MBB đi hay STB cho nó khác đi một chút ạ thì chúng ta thấy là cổ phiếu nó cũng không tăng được bao nhiêu thế thì tại sao một số cổ phiếu thì tăng rất mạnh một cú số cổ phiếu lại không tăng vậy cái đặc tính của nó có điều gì khác nhau giữa những cổ phiếu tăng mạnh và các cổ phiếu không tăng đây là cái câu chuyện như thế nên nếu chúng ta muốn sự khác biệt tại vì cái này nó lặp đi lặp lại trên thị trường khác biệt giữa cổ phiếu thị trường đang giảm rất mạnh mà những cái cổ phiếu này đang tăng thì đây chính là sự khác biệt hoặc là một cái cổ phiếu hiếm hoi khi thị trường trang tăng rất mạnh cổ phiếu tăng rất mạnh đấy thì trong khi đó thị trường đang lao dốc phần lớn anh chị em bị gì ạ bị ở chỗ này thì gần như là bị tê liệt hoàn toàn chúng ta thấy được chúng ta lấy một cổ phiếu về các ngành khác nhau như PV Bank, VS này ạ thì gần như đang bị thua lỗ rất nặng chúng ta lấy một cái cổ phiếu khác nào nữa đi đó vì SI cũng thua lỗ rất nặng chúng ta lấy kể cả những cổ phiếu Vietcombank thì chúng ta cũng thua lỗ rất nặng chúng ta lấy tất cả các cổ phiếu thì đều là thua lỗ rất nặng vậy thì tại sao có những người người ta vẫn mua được những cổ phiếu này mà chỉ có một số ít thôi ạ đấy là sự khác nhau giữa một cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường và cổ phiếu thấp hơn thị trường thế thì nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta sẽ có thấy được cái quy luật nó đang diễn ra ở đây là gì à chúng ta thấy này chúng ta phải nắm rõ được cái quy luật nó đang diễn ra ở đây là gì một số các bạn đã đã được Dũng hướng dẫn cho cái là làm sao để tìm kiếm được siêu cổ phiếu sự khác nhau nhất sự khác nhau những người thành công xuất sắc và những nhà đầu tư để tầm thường nó ở chỗ này đấy đấy sự khác nhau như là tàu xuất sắc nhà tư tầm thường nữa này nên với cái việc mà các bạn cũng thấy là Dũng luôn luôn nói là chúng ta phải đầu tư theo xu hướng đường chung và luôn lúc nào Dũng cũng chia sẻ cho các bạn đâu là đáy và thời điểm mà thị trường chung phân phối là đỉnh nếu các bạn theo dõi nhiều chương trình thì các bạn thấy nhưng nếu các bạn trở thành những nhà đầu tư xuất sắc thì bạn cần phải là sống sót kể cả thị trường chung đang đi ngược con số này nó không nhiều nếu bạn nghiên cứu về một phần ở trong cái Mac Mini hoặc là Mark Jane là người thầy của Mark Mini thì các bạn thấy được điều này nó sẽ giúp là thường xuyên với những cổ phiếu cho đó là siêu cổ phiếu từ cái điều này chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường nó có những cổ phiếu hàng đầu trong giai đoạn này không Đấy, câu hỏi đặt ra là thị trường nó có những cổ phiếu hàng đầu không nếu chúng ta cứ đi tìm đi tìm đi tìm chẳng có cái món hời nào cho chúng ta đâu ạ không có món miếng format ở chúng ta đâu chúng ta không tìm được bởi vì tầm chúng ta đâu thì tiền đâu ở đó tâm ở đâu thì tiền ở đó bởi vì nếu mà Dũng chia sẻ cho các bạn một cái cổ phiếu nếu các bạn không biết gì à, sử dụng cái cái cái món hàng đấy không biết sử dụng cổ phiếu đó giống như cổ phiếu TCM khi các bạn mua xong cổ phiếu giảm và có thể một số anh chị em còn thậm chí là rất là lúc đấy tắc trách còn rất nói rất là là là những câu không được tích cực đấy chả mua xong các bạn thấy ông Dũng đã chịu khuyến nghị mua ở đây sau khi mà mua ở đây thì Dũng cũng khuyến nghị là cần phải giảm bớt thì chậm nhưng đến đây Dũng bảo lại là mua lại cái câu chuyện đây là gì tại sao ở đây lại bảo là mua ở đây lại bán ra và ở đây lại bảo mua lại câu chuyện của chúng ta thấy không ở đây bảo mua lại ở đây lại phải bán ra ở đây lại mua lại tại sao có một cái nghịch lý như thế này tại sao như vậy tại sao lại nghịch lý như vậy này nếu chúng ta không hiểu rõ chúng không nắm rõ chúng ta có có thấy rằng là cái một cái người mà hôm trước bảo chúng ta mua giá rất là cao hôm sau nó rẻ lại không bảo mua thêm hôm sau lại bảo bán nó đi xong hôm sau nữa lại bảo chúng ta mua vào thì điều đó nó là gì ạ nên ở đây các bạn sẽ thấy rằng là xu hướng nó là bạn nhưng không phải lúc nào cổ phiếu nó cũng đúng cái theo xu hướng mà chúng ta tính toán bởi vì có những lúc cái sự đeo bám của quá nhiều các nhà đầu tư khi mà sự đeo bám của quá nhiều các nhà đầu tư thì dẫn đến rũ bỏ là chuyện rất bình thường bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái key để anh chị em sẽ nắm rõ được cái, cái một số đặc tính của nó chúng ta phải nắm một số cái key để chúng ta thấy rằng là nếu anh chị em thấy lại tiếp tục thấy là những cổ phiếu mà chúng ta đang thấy ở đây nó có đặc điểm gì ạ chúng ta thấy đây là những cổ phiếu đặc điểm gì ạ thị trường trung giảm nó vẫn cứ lên chúng ta thấy không ạ những cổ phiếu này sao thị trường trung giảm nó vẫn cứ lên vậy sự khác nhau giữa các cổ phiếu gì ạ bình thường và cổ phiếu phi thường là gì thị trường chung giảm thị trường giảm nó không giảm mà nó vẫn cứ lên câu chuyện này chúng ta lại lại nói về câu chuyện của diện TCM dù là chúng biết câu chuyện hay là không biết câu chuyện thì nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra thế thì trong cái buổi tối hôm nay thì nó sẽ có hai cái lời khuyên lời khuyên đầu tiên đó, là với anh chị em mới tham gia thị trường hoặc là anh chị em chưa hiểu rõ về phân tích cổ phiếu chưa hiểu rõ về xu hướng cổ phiếu chưa hiểu rõ về chất xúc tác chưa hiểu rõ về mẫu hình nha thì cái việc mà lựa chọn theo xu hướng thị trường chung yeah. À? lựa chọn thị trường chung theo xu hướng là cái lựa chọn khôn ngoan nhất ok ạ xin cảm ơn bạn thế đây là chúng ta sẽ thấy là chúng ta lựa chọn rất cảm ơn bạn à, rất cảm ơn bạn khi bạn tập trung vào những cái tiêu cực thì bản thân bạn sẽ là những người cảm nhận những điều đó bạn hiểu không ạ tại vì bạn là những con người như vậy tại vì nếu chúng ta tập trung vào những cái điều trong gia đình chúng ta chúng ta có rất nhiều câu chuyện trong gia đình ta chúng ta chỉ đi tìm những cái gì là soi mói những cái xấu xa hay là những cái khác khác thì chứng chúng ta là những con người như vậy bởi vì theo một nguyên lý đó là cây bút đó. khi mà chúng ta nhìn nhận được cái gì đó đúng không chúng ta nhìn nhận được cái điều gì đó thì đó chính là con người chúng ta bạn nào có biết được câu chuyện của cây bút không ạ câu chuyện cây bút nó là câu chuyện như vậy đấy nếu chúng ta nghe được câu chuyện cây bút chúng ta hiểu về năm đoạn kim cương hãy đọc về năm đoạn kim cương để hiểu rõ thấu hiểu hiểu về mình nhiều hơn tại vì mỗi con người chúng ta ai cũng có những cái gì ưu điểm ai cũng có cái nhược điểm tất cả mọi người đều có hết cái ưu điểm nhược điểm đấy tôi không muốn nói là là tôi hoàn hảo hay là ai hoàn hảo cả nhưng quan trọng là khi mà chúng ta hiểu rõ được mọi cái bản chất mọi cái quy luật mọi cái vòng quay thì cũng xin cảm ơn bạn những cái việc mà chúng ta nắm à, nắm tức là khi chúng ta tập trung quá nhiều vào một cái nào đó mà chúng ta cảm giác là nó bị tiêu cực thì đầu tiên chúng ta là những người tiêu cực đầu tiên bởi vì cái việc đó là Dũng cá rất cảm ơn các bạn nhưng khi mà chúng ta cảm giác cái điều đó chúng ta bức xúc chúng ta cảm giác đấy thì tự nhiên chúng ta bị loại ra khỏi cuộc chơi khi mà chúng ta loại ra khỏi cuộc chơi thì chúng ta sẽ không còn trong cộng đồng này nữa ok được chưa thế thì chúng ta sẽ nói lại cái thị trường chung thế thì rõ ràng là nếu chúng ta thấy rằng 7 đến 80 cổ phiếu tuân theo thị trường chung thì đầu tiên thị trường chung nó cũng giống như các ngành cổ phiếu các bạn ạ giống như các ngành các nhóm cổ phiếu các nhánh nhóm và các ngành cổ phiếu thì nó cũng có những cái nhóm ngành cổ phiếu nó tăng rất mạnh nên chính các nhóm các ngành nó cũng giống như thị trường chung nha các nhóm ngành nó cũng giống như thị trường chung nên chính vì vậy thì cái việc mà phân tích thị trường chung phân tích nhóm ngành phân tích nhóm cổ phiếu nó có gần như nó cũng có đặc tính giống nhau các bạn nhá nó đều có đặc tính nhau thì khi mà chúng ta chuyển từ thị trường chung bạn nhớ này khi mà chúng ta chuyển về thị trường chung thì chuyển sang ngành thì nó có sự bao hẹp rồi phân tích thị trường chung nó khó hơn rất nhiều nhưng phân khi mà phân tích thị trường khó thì chúng ta chuyển sang phân tích ngành bởi vì thị trường chung nó là do các ngành tạo ra khi mà chúng ta phân tích ngành thì chúng ta phân tích gì ạ các cổ phiếu dẫn đầu trong ngành đấy là cái đầu tiên chúng ta thấy là thu hẹp phân tích ngành mà phân tích cổ phiếu dẫn đầu trong ngành thì bao giờ nó cũng là dễ hơn so với phân tích tổng ngành đấy phân tích tổng ngành bởi vì nếu chúng ta tập trung vào cổ phiếu gì ạ tổng tổng ngành thì nhiều lúc là có những cổ phiếu cùng trong ngành có cổ phiếu tăng có những cổ phiếu không tăng nhưng trong giả sử trong ngành về um, uh, ngân hàng thì chúng ta có 10 cổ phiếu nhưng có khoảng độ 4 năm hoặc 6 cổ phiếu trong ngành ngân hàng nó tăng trưởng mạnh thì đó là gì ạ đó là những cái nhóm ngành đang được ưa chuộng có thể nó sẽ thay nhau chạy trong những chu kỳ khác nhau quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được cái cổ phiếu nào mạnh nhất trong ngành khi chúng ta nắm rõ được cái cổ phiếu mạnh nhất ngành thì sớm hay muộn những cổ phiếu tiếp theo nó tiếp tục tăng mạnh đấy, đấy là cái cách để chúng ta cần hiểu là khi mà phân tích được như vậy thì chúng ta tập trung vào cái cổ phiếu mạnh nhất trong ngành thay vì chúng ta tập trung quá nhiều vào ngành đó hoặc là quá nhiều vào thị trường chung đấy là cái câu chuyện là chúng ta các bạn có hiểu hiểu rõ điều này chưa các bạn có thể hiểu rõ được điều này chưa ạ Đấy, chúng ta hiểu rõ được này chúng ta chỉ cần tập trung vào đầu tiên là tập trung vào thị trường chung Đấy, sau tại vì tập trung vào thị trường chung nó rất là để phân tích thị trường chung nó rất khó tại vì thị trường chung có những cổ phiếu tăng rất mạnh có những cổ phiếu không tăng và thậm chí là có những cổ phiếu bị thua lỗ nên chính vì vậy thì rõ ràng nhìn về thị trường chung để chúng ta đưa ra những quyết định mua bán cổ phiếu theo kiểu thị trường chung tốt rồi mua nó thì đó là là rất khó để phân tích nhưng khi mà cứ một cái giai đoạn của chung thì nó đều do các ngành tạo ra nhé. nó đều do các ngành tạo ra một là do các ngành tạo có thể dòng ngành chứng khoán có thể ngành ngân hàng có thể bất động sản có thể một số ngành khác và cái việc thứ hai nữa là nó cũng có thể do các dòng tạo ra là ngành hoặc dòng tạo ra có những lúc thị trường nó chỉ tập trung vào blue chip thôi nhá nên chính vì vậy thì thay vì chúng ta cứ nhìn về điều chung chúng ta phải xem là thời điểm này có bao nhiêu cổ phiếu blue chip tăng à, bao nhiêu cổ phiếu blue chip tăng hay là có cổ phiếu blue chip tăng có cổ phiếu penny tăng bởi vì tất cả những sự tăng mạnh như thế là do một nhóm cái phân khúc cổ phiếu phân khúc cổ phiếu đấy không phân khúc cổ phiếu để cái phân khúc đó nó tăng như nào đấy không cái phân khúc đó nó tăng mạnh như nào thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh nhất trong phân khúc đó nên chính vì vậy thì phân tích cái phân khúc tức trong phân khúc thì chúng ta thường rất là chia làm dũng thì dũng chia làm bốn phân khúc nhưng thực tế có thể là chúng ta phân phân chia được nhiều hơn thường thì có thể là những cái cổ phiếu blue chip ấy, bạn nhỉ những cái cổ phiếu blue chip khi mà dòng tiền tiền rất là nhiều nhá tiền rất là nhiều thì blue chip nó sẽ là sẽ được ưu chuộng rất là nhiều nên thời điểm này nếu chúng ta nhìn vào tổng thể thì chúng ta thấy là cùng là nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng có thể các cổ phiếu blue chip nó lại là những cổ phiếu được tăng trưởng mạnh bởi vì nếu tiền là lưu thông nhiều thì nếu mà tiền lưu thông nhiều làm sao để biết tiền lưu thông nhiều thì lúc đấy chúng ta lại có một câu chuyện đằng sau thế không cái thứ hai là có những lúc thị trường tiền nó không nhiều thì nó chỉ tập trung vào những cổ phiếu gì ạ mid cap những cổ phiếu trung bình vừa đấy ạ đúng không những cổ phiếu trung bình vừa nên nếu chúng ta đi làm ngược lại chúng ta mua cổ phiếu nhóm cổ phiếu khác là chúng ta sẽ là dẫn đến là thất bại nên ở đây chúng ta lại lại cần phải xem là trong cái nhóm trung bình vừa thì cái nhóm nào là nhóm dẫn đầu thế thậm chí là có những lúc mà cổ phiếu thị trường nó chỉ tập trung vào riêng cái nhóm gì ạ tăng trưởng thôi nếu trong cái nhóm tăng trưởng giống năm 16 17 thì chúng ta thấy là những cổ phiếu 16 này đến giữa năm 2017 thì những cái cổ phiếu tăng trưởng có Vinamilk này có Dabaco này có thế giới di động này có VCS ờ, này có Phú Tài uh, có rất nhiều các cổ phiếu tăng trưởng nó tăng rất mạnh và tất cả những cổ phiếu khác nó không tăng các bạn nhé các cổ phiếu khác ra nên chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất trong những chu kỳ đó giả sử lúc đấy có VCS là cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ đó thì chúng ta kiếm rất nhiều lợi nhuận còn nếu chúng ta tập trung vào những cổ phiếu khác thì chúng ta sẽ bị thua lỗ nên thay vì chúng ta tập trung quá rộng vào thị trường bởi thị trường chung lúc đó nó cứ dao động dao động và chúng ta cứ đi mua những cái cổ phiếu mà do một ai đó nói rằng cổ phiếu đó là chúng ta yêu thích thì đấy là cái mà chúng ta cần phải có một góc nhìn khác tại vì ở ngoài kia thì chúng ta biết rằng là thị trường nó có quá nhiều các thông tin nên cái việc mà anh chị em có thể đo lường được một cách đo lường giống như dạng này nếu anh chị em đo lường dạng này chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu nó mang tính chất là trung bình nó sẽ có gì có sự lan tỏa mạnh hơn đúng không có cổ phiếu trung bình nó lan tuần mạnh mạnh hơn các cổ phiếu gì ạ trung bình đến blue chip các cổ phiếu penny đúng không chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu penny thì đợt vừa rồi nó bị thị trường nó đánh cho sập hết rồi nên cái những cái cổ phiếu nó hồi phục trong này gần như là rất khó hay là những cái cổ phiếu gì ạ blue chip thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu như là vic những cổ phiếu là vinamilk những cổ phiếu là vietcombank những cổ phiếu gap thì cái khả năng để tăng trưởng mạnh trong cái đoạn này nó thấp hơn tức là cái bầu trúc cô vốn hóa lớn nhất thấp hơn so với những cổ phiếu blue chip trung bình hoặc những cổ phiếu thấp hơn đó là rất nhiều nên thay vì chúng ta lại cứ đi mua những cổ phiếu mà chúng ta yêu thích thì chúng ta hãy chuyển sang cái phân khúc thấp hơn sau khi chúng ta chuyển sang phân khúc thấp hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn liệu thị trường nó đang tập trung vào ngày nào hay là nó mang tập trung cái sự phân bố theo phân khúc hay phân tích theo dòng thế thì nếu mà nhìn về góc độ đó thì chúng ta thấy rằng là trong ngân hàng thì nó cũng có một số các phân khúc trung bình phân khúc trung bình tức không phải là cố phủ vốn hóa quá lớn nó đang có sự tích lũy khá tốt đấy và thứ hai là chúng ta nhìn vào một số các cổ phiếu nó gì ạ à, nó gọi là mid cap nó có cái tỷ lệ khả năng gia tăng mạnh hơn chúng ta thấy là những cổ phiếu như vừa rồi cũng đang có những cái tín hiệu rất là tuyệt vời như là DGC như là Kinh Đô PC1 uh, ờ, Tiên Phong Banh tất cả những cái cổ phiếu như vậy CTR những cổ phiếu như vậy thì chúng ta cần phải biết rằng là nó có một cái gì ạ có cái, cái cái quy mô nó vừa phải chứ không phải là những cái cổ phiếu nó quá thấp hay là có, cổ quá cao nên thay vì như vậy thì chúng ta lại tập trung vào cái từng cái nhóm cổ phiếu như vậy thì nó sẽ cho chúng ta cái độ gì ạ tinh tế hơn cho chúng ta cái độ xác suất thành công và đặc biệt là chúng ta có thể kiếm được nhiều lợi nhuận có những tài khoản chúng ta biết rằng là ờ, nó sẽ tăng cho chúng ta thấy là ba bốn năm mươi phần trăm rất là nhanh trong khi đó có những cổ cổ phiếu có tài khoản khác chúng ta lại không tăng được bởi vì chúng ta đang đi yêu thích những cổ phiếu mà thị trường nó không ưa chuộng nó yêu thích của chuột nên trong quá trình mà dũng trong kinh nghiệm mà đầu tư trong rất nhiều năm qua thì dũng thấy rằng là mỗi một giai đoạn giả sử năm 2010 uh, 19 thì những cổ phiếu mà dòng cao su nó là chỉ một nhóm ngành cao su thôi như có CPHR những cổ phiếu như là thế giới di động những cổ phiếu như là uh, à, FPT đó là những cổ phiếu đơn lẻ nhưng thực tế là nó mang chất đơn lẻ nhưng lại tăng rất mạnh đó là tăng đơn lẻ tăng rất mạnh sau đó chúng ta thấy thì nếu ngược lại những năm trước đó thì chúng ta tính lại năm 2017 thì cái việc mà cái bộ cái nhóm blue chip ở giai đoạn từ tháng khoảng tháng 6 tháng 7 tháng 7 tháng 9 trở đi đến giai đoạn đến tháng 4 tháng 3 tháng 4 năm 2018 thì phần lớn các cổ phiếu blue chip nó tăng rất mạnh nếu chúng ta đi đầu tư và tập trung vào nhóm cổ phiếu khác đúng không thì gần như là chúng ta không có lợi nhuận hoặc là những cái cổ phiếu blue chip nó lại là những cổ phiếu dẫn đầu trong những ngành gì ạ à? ngành uh, bất động sản những những ngành như là uh, ngân hàng hoặc là những ngành dầu khí chúng ta thấy là Vinam Vin virus đúng không tăng rất mạnh đúng không virus tăng rất mạnh chúng ta nhìn thấy là Vietcombank tăng rất mạnh chúng ta nhìn thấy là những cổ phiếu gas tăng rất mạnh bởi vì nó là những cổ phiếu bờ blue chip đầu ngành nên nó đều được có dòng tiền lớn tham gia mạnh bởi vì khi tiền nó quá nhiều thì người ta chỉ tập trung vào số tiền lớn vào những cổ phiếu có gì ạ có cái, cái tỷ trọng lớn và vào những cổ phiếu mà có gì ạ có cái độ an toàn lớn thôi đấy là khi mà dòng tiền lớn nên đây là những cái cái tư duy nó không liên quan đến phân tích kỹ thuật thông thường mà liên quan đến gì ạ cái hành vi của các tổ chức khi họ có quá nhiều tiền thì họ phải tập trung giải vốn vào những cổ phiếu mà nó mang lại cái sự ổn định cũng như là nó mang lại cái sự chắc chắn cho chúng ta nên ờ, đây là một cái góc để anh chị em thấy rằng là đầu tư vào thiềm chung hay đầu tư vào cổ phiếu nó quan trọng là chúng ta cần phải có một góc nhìn góc nhìn thứ nhất là nhìn tổng thể tại vì khi mà chúng ta nhìn về tổng thể nhìn về bao trùm ấy, thì chúng ta mới biết rằng là thị trường nó đang tập đâu thì làm sao để chúng ta có góc nhìn này thì trong một tuần hoặc trong nửa tháng chúng ta cứ mỗi một ngày khi mà thị trường cổ phiếu lên chúng ta thống kê lại là chúng ta sẽ tìm ra đó. Ờ, thống kê lại là chúng ta sẽ tìm ra cái nhóm cổ phiếu đang được thị trường yêu chuộng bởi vì nếu mà trong một loạt 10 20 cổ phiếu mà chúng ta so sánh chúng xem quan sát thì chúng thấy là những cái nhóm nào nó lưu chuộng thì chúng ta tập trung vào nhóm đấy thay vì chúng ta cứ nhìn thị trường chung nó lên mà chúng ta bảo là thị trường chung tốt rồi anh chị em mua đi hãy tốt rồi hay là mua giá rẻ đi hay tốt rồi mua trung bình giá xuống đi hay tốt rồi mua uh, thật nhiều vào thì những câu nói như vậy những cái câu chuyện như vậy nó sẽ không giúp chúng ta thành công thị trường mà nó chỉ thành công khi mà chúng ta lựa chọn những cổ phiếu riêng lẻ một cách an toàn nhất nha lựa chọn thành công lựa chọn những cổ phiếu riêng lẻ của các anh toàn nhất thay vì chúng ta lại tiếp tục lựa, lựa chọn một cách uh, tổng thể tức là uh, thị trường chung mà chúng ta không biết rằng cái nhóm nào cái phân khúc nào thành công hay là phân khúc nào đang được thị trường ờ, ưa uh, chuộng thế thì nếu mà về góc độ trong dạng này thì về cơ bản các bạn sẽ thấy là thị trường chung ở trong chọn này về góc độ nào đó nó khá là gì ạ à? khá là ok nhé. về góc độ là khá là ok bởi vì chúng ta đã thấy là tất cả rất nhiều cổ phiếu nó có cái nổ tức là nổ về khối lượng nổ vôn chứng tỏ dòng tiền lớn tham gia vào nếu chúng ta nổ về khối lượng nổ ở đúng không khối lượng giá thì dòng tiền tham gia vào thì đây là một cái kỳ đầu tiên các anh chị em có thể thấy rằng là chúng ta thống kê toàn bộ những cổ phiếu tương tự như vậy những cổ phiếu nào chúng ta cứ thống kê hết ra thống kê hết ra để Dũng đang cứ chia sẻ một cách để chúng ta nhìn về tổng quát thôi một cách câu chuyện đúng vâng, không? khi mà chúng ta nhìn tất cả câu chuyện đó thì bắt đầu chúng ta gì mới vào đến bước thứ hai và chúng ta xem là những cái cổ phiếu nào đúng không? nó đáp ứng một số cái tiêu chí về một là chất xúc tác chất xúc tác đó là nó phải có một câu chuyện bất cứ một cổ phiếu là thành công nó đều phải câu chuyện câu chuyện có thể chúng ta biết có thể không biết nhưng nếu dù chúng ta không biết thì chúng ta lại phải đến bước thứ ba đó là bước của chúng ta xem là dòng tiền lớn tham gia vào dòng tiền lớn là dòng tiền của các big boy dòng tiền lớn là dòng tiền của tổ chức dòng tiền lớn là dòng tiền của các nhà cái nhà cái thông thường họ là có những thông tin rất là nội bộ nhà cái là thông thường họ nắm được toàn bộ các cuộc chơi nên chính vì vậy họ tham gia vào mua họ tham gia vào vào đầu tư thì nó luôn luôn tạo ra cái khối lượng lớn để làm cho những cái phiên tăng khối lượng tăng phiên giảm khối lượng nhỏ và tăng khối lượng tăng giảm khối lượng nhỏ thì đấy là những cái tín hiệu để giúp chúng ta phân biệt dòng tiền lớn đúng không tham gia vào hay không hay dòng tiền nhỏ đang rút ra hay không thì những cái đấy là cái mà chúng ta cần phải biết được thế thì câu chuyện đấy là gì ạ có thể thị trường giảm rất mạnh nhưng như cổ phiếu đó nó sẽ không bị giảm câu chuyện đấy là vì dụng có thể các bạn một số các bạn lo bởi vì bạn không biết là cổ phiếu của bạn đang ở đâu lo là bởi vì bạn không biết là là những cái cổ phiếu này nó lại thị trường giảm nó giảm nhưng chúng ta biết rằng là cổ phiếu như là công anh thì nó lại tăng vì bạn không biết là cổ phiếu này tăng hay giảm bạn không biết xu hướng của nó hay là chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu này khi nó giảm thì chúng ta bán ra thì nó lại tăng rất mạnh chúng ta nhìn thấy những rất nhiều cổ phiếu như là VRE thị trường giảm nó lại tăng rất mạnh bởi vì chúng ta không biết chúng ta chỉ tập trung vào thị trường chung phần lớn chúng ta tập trung vào chung và nó giống như một cái bạn vừa rồi ấy. cái việc mà khi ờ, cái việc sai đó là từ gì ạ chúng ta sai thì sửa đấy ạ sai chúng ta sửa để chúng ta có thể hoàn thiện mình tốt hơn cái điều này là Dũng cũng biết cái điều đó và cũng xin cảm ơn trách nhiệm nhưng nếu chúng ta gì ạ nói quá nhiều chúng ta tập trung quá nhiều chúng ta mang tính chất là nó tiêu cực thì bản thân chúng ta sẽ là người tiêu cực đầu tiên chứ không phải ai khác cả vì khi mà chúng ta tập trung vào cái cái vấn đề vì Anthony có nói gì ạ những người mà tập trung vào vấn đề là những người thất bại mà những người tập trung vào giải quyết vấn đề là những người thành công đấy là sự khác nhau những người thành công và những người thất bại họ tập trung vào vấn đề thì họ sẽ đau khổ họ tập trung vào thành công thì họ sẽ biết giải quyết cái vấn đề giận vấn đề đó là gì để họ tiếp tục mọi cái câu chuyện nó luôn luôn có hai giải pháp mọi thứ nó luôn có hai cái cách để chúng ta giải quyết bất cứ mọi gì nó luôn có hai cách để giải quyết nếu chúng ta cứ chỉ tập trung vào những cái vấn đề đau khổ mệt mỏi thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ bản thân nó có một cái câu chuyện như này trước khi mà Dũng kết thúc thì Dũng hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết rằng là cái câu chuyện như này có thể một số anh chị em biết có thể anh chị em biết là chỉ chúng ta đặt ra một cái tên của chúng ta thôi nó sẽ có một cái để thử cái, những cái nguồn năng lượng trong chính cơ thể chúng ta nó có nếu có một cuốn sách nó ở đây dũng sẽ chia sẻ các bạn để các bạn có thể về các bạn thực hành đây câu chuyện nó rất là quan trọng với những ai đang gọi là đau khổ chỉ tập trung đây là một cuốn sách đây là cuốn sách này đó là trường năng lượng và những nhân tố quyết định tinh thần và sức khỏe con người đấy, là cuốn sách như vậy thì ờ, để cho chúng ta biết rằng là khi chúng ta đọc cuốn sách này chúng ta biết rằng là dù là các bạn thử bất cứ một cái cái gì năng lượng nào đó một cái uh, quả táo có thuốc trừ sâu hay không thuốc trừ sâu chúng ta không cần phải bất cứ một cái gì không cần phải bất cứ một cái thuốc thử nào chúng ta cũng biết hết hay là chúng ta chỉ cần một ai đó có người ta khi người ta nói về cái năng lượng đó thì chúng ta biết họ đang ở đâu chúng ta biết là họ đang ở tầm nào chúng ta biết rằng năng lực của họ đâu chúng ta như ngôn ngữ như vậy là chúng ta biết rồi nên quan trọng là chúng ta tiếp xúc với họ hay không hay chúng ta rời xa họ bởi vì nếu chúng ta chơi với dạy thì chúng ta sẽ dạy thêm nếu chúng ta chơi với khôn thì khôn thêm nên cái việc mà bạn đấy chúng ta có thể Dũng chỉ trong một, một một hai giây là chúng có thể ao bạn đấy ra thôi nhưng Dũng cũng muốn nói các bạn đó là những cái điều bạn nói với Dũng Dũng cảm ơn rất nhiều bởi vì Dũng sẽ chắc chắn là thay đổi vì những điều đó là điều rất đúng bởi vì nếu chúng ta thấy là một người đó bị sai chúng ta nhưng nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào thì chúng ta tự nhiên đau khổ các bạn hiểu không nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào chúng ta cứ nhìn cái điều đó mà chúng ta cứ lấy nó tiêu cực thì tự nhiên đau khổ mà cái đau khổ đấy nó làm ảnh hưởng đến con cái nó làm ảnh hưởng gia đình nó làm ảnh hưởng rất nhiều thứ khác chúng ta bởi cái năng lượng đó và cái năng lượng đấy nó theo một cái tiêu chí nào đó thì tiền nó đến từ cái sự bình an tiền nó đến từ sự hạnh phúc tiền nó đến cho đi tiền nó đến từ cái năng lượng ở chúng ta mà chúng ta cứ chỉ tập trung vào đó thì những cái tiền nó sẽ bị mất đi hết nên khi mà chúng ta tập trung như thế thì việc đầu tư chứng khoán là chuyện gì à, chuyện đầu tư có thể là thất bại là rất bình thường đúng không nên đấy là cái mà nếu ai đã đọc gì ạ à, đọc về lòng biết ơn cuốn sách phép màu thì anh chị em sẽ có thể hiểu những cái lời mà Dũng muốn chia sẻ Dũng chỉ mong rằng là những cái góp ý của anh chị em Dũng sẽ gì ạ à, xin ờ, cảm ơn và cũng sẽ um, có thể đây là những cái góp ý rất là chân thành của anh chị nhưng nếu chúng ta coi những cái việc đó mà để cho chúng ta làm ảnh hưởng đến cả một cái cộng đồng như này thì đấy là, là chúng ta đã gieo rắc những cái mà không tốt mà khi chúng ta gieo rắc như đấy thì đầu tiên đó, chúng ta sẽ gì ạ gieo nhân nào gặp quả đấy đúng không cái đấy nếu chúng ta đưa ra mang tính chất gì ạ mang tính chất là kiểu giúp đỡ người khác thì câu chuyện nó rất tuyệt vời còn nếu chúng ta mang cái đó để làm theo một cái hình thức khác thì đấy là câu chuyện có thể nó đang gieo rắc những cái năng lượng xấu năng lượng xấu đầu tiên là chúng ta sẽ nhận được đấy là những gì mà Dũng muốn gửi đến tất cả anh chị em trong một cái uh, chia sẻ một cách uh, góc nhìn trong buổi tối hôm nay đó là gì ạ? hãy tập trung vào cổ phiếu phân tích cổ phiếu nếu chúng ta giỏi về phân tích cổ phiếu thì chúng ta sẽ gì ạ nhìn về toàn bộ thị trường tại vì thị trường nó là do các cổ phiếu tạo nên nhé thị trường chung là do các cổ phiếu tạo nên nên thay vì chúng ta tập trung nghiên cứu về cả thị trường thì chúng ta nghiên cứu về từng cổ phiếu chúng ta nghiên cứu về dòng cổ phiếu chúng ta nghiên cứu về phân khúc thị trường phân khúc tức là blue chip trung bình big cap hoặc là penny thì chúng ta sẽ tìm ra được toàn bộ bức tranh về thị chung khi mà chúng ta tìm bộ toàn bộ bức tranh thị chung thì chúng ta luôn luôn tìm ra những cổ phiếu mạnh nhất chúng nó luôn luôn tìm ra cổ phiếu sát xanh nha nên chính vậy các bạn thấy là tất cả những cái việc mà uh, lúc nắm giữ bất cứ lúc nào cổ phiếu thôi thỉnh thoảng các bạn thấy là những cái cổ phiếu đứng public cho các bạn nhưng có bao nhiêu các bạn đã mua được cổ phiếu đó không một số các bạn thì biết rằng là những cổ phiếu đó là tốt nhưng có bao nhiêu bạn đã mua được cổ phiếu đó bởi vì các bạn nghi ngờ các bạn nghi ngờ các bạn không tin các bạn nghi ngờ chính vì nghi ngờ không tin nên các bạn bỏ qua chính vì nghi ngờ khi mà dũng bảo thị trường là đỉnh các bạn không tin bởi vì chúng ta không có sự đo lường đúng không không có được đo lường việc không có sức đo lường nên cái sự nghi ngờ là chuyện rất bình thường chẳng nếu bạn nào đã thấy rằng là khi mà thị trường chung bắt đầu nó trước chưa có covid thì dũng ngày nào cũng bảo bán ra trước lúc mà thị trường chưa có covid năm 2020 ấy, cái giai đoạn đấy thì gần như ngày nào thì rất nhiều người vào comment các bạn có thể xem lại cái video đó các bạn sẽ biết rằng là ngày nào cũng bảo ra bảo bán, bán ra bảo bán ra đến lúc mà người chán lúc thị trường nó rơi liên tục trong vòng mấy tháng liền thì lúc đấy chúng ta mới biết rằng là tại sao nhưng khi bắt đầu thị trường tạo đáy thì dũng bảo thị trường bắt đầu tạo đáy rồi vì bùng nổ theo đà vì những test cung vì theo vết ra thì mọi người lại không tin bởi vì mọi người đang bị đắm chìm trong cái bị thua lỗ đắm chìm đang bị thua lỗ họ thua lỗ nặng quá nên họ gì ạ họ cảm giác là nhưng họ không có niềm tin nữa họ bảo là ôi thị trường nó chết như này mà ông còn bảo là à, thị trường tạo đáy rồi ông đang giết người ta à thì sau khi nó thị trường lên thì bắt đầu họ lại mua vào mua vào thì lúc đó là nhà nhà thằng thành công người thì ông họ lại vô hào cô hào là lúc đó lại chết tiếp thì các câu chuyện nó cũng giống như là vừa rồi khi mà dũng đến lúc mà thị trường đạt đỉnh dũng nói rằng là những cái yếu tố đó những cái tâm lý đó nó luôn luôn tác động bởi vì đây nó là những cái đo lường được mà ai nghe một lần mà chúng ta xem đi xem lại chúng ta cũng biết được không phải là một ai đó giỏi giang gì cả bởi vì những cái kiến thức đó là những kiến thức mà nó là kiến thức ai cũng biết nhưng vấn đề là chúng ta không muốn biết anh chị em ạ vấn đề chúng ta không muốn biết và chúng ta không muốn học bởi vì dũng học từ tất cả những nhà bậc thầy thành công tất cả những thiên tài dũng học và dũng đúc kết lại thì dũng tạo ra đấy còn câu chuyện đây nó có một câu chuyện như bạn vừa rồi nói rất là hay đó là khi mà dũng có những lỗi về chính tả nó giống như là câu chuyện nó giống như các bạn bị thua lỗ trong đầu tư chứng khoán đấy các bạn biết đó là gì không ạ khi mà chúng ta lỗ quá nhiều lỗ liên tục lỗ triền miên thì điều gì sẽ diễn ra điều gì diễn ra có thể chúng ta biết cái điều đó Dũng sẽ nói một kỹ cái mặt này vì đây là cái cái lỗi và Dũng cũng, cũng cần cần để chia sẻ tại vì cái này là ai cũng dính vào khi mà chúng ta biết cắt lót sai cắt lót ai cũng biết sai cắt lót người ta nhận ra điều đó nhưng thực ra người ta biết không biết đó nó có một cái chuyện nói là biết mà không biết thói quen thì nó nghe vẻ nó không ấy nó là dấu ấn tiềm thức ấy các bạn hiểu không giống như các bạn bị sai những bạn nào bị sai về lỗi tiếng Anh ấy, chính tả vì tiếng Anh các bạn cũng sẽ dính một cái đấy các bạn sẽ nếu bình thường là các bạn ngồi lại các bạn đợi lại thì các bạn sẽ phân biệt được nó nhưng có thể trong một lúc mà mà các bạn làm ấy, thì gần như là các bạn không tập trung ở đấy và nó tiếp tục sai như thế trong cắt lót tương tự như vậy thế thì nó sẽ có những quy trình quy trình để, để xử lý cái vấn đề đó đấy quy trình xử lý của nó nó có hai quy trình nếu cái cái, cái quá trình nó nó tạo ra nỗi đau cực lớn hạn thế thì chúng ta có thể sửa ngay còn nếu cái quy trình đó nó không tạo nó vừa vừa thì chúng ta có thể không không sửa các bạn hiểu không tức cái nỗi đau nó đủ lớn là xử như cái việc mà hôm nay chẳng thế nếu mà dũng tạo ra cái là cái này nó ảnh hưởng đến một số các bạn cảm xúc thì dũng sửa dũng sửa ngay chẳng thế và coi việc đó là việc đau đớn vô cùng hoặc là các bạn bị thua lỗ cổ phiếu các bạn biết là nếu các bạn không cắt lót không bạn quản lý rủi ro thì các bạn có thể mất rất nhiều tiền các bạn có thể cháy tài khoản các bạn có thể là à, thậm chí là bán nhà bán cửa các bạn có thể là không bao giờ có còn mặt trên thị trường nữa thì chúng ta phải đưa vào cái nỗi đau đủ lớn để nó tạo ra một cái dấu ấn tiềm thức đủ lớn các bạn hiểu không thì lúc đó chúng ta có thể thay đổi được ok đấy là cái đấy thế thì đấy là những cái gì mà nó là một cái cái trạng thái để các bạn thấy rằng là tiềm thức ấy khi những cái dấu ấn trong tiềm thức nó khủng khiếp luôn ạ đấy dấu ấn trong tiềm thức trong chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta cũng bị rất nhiều dấu ấn tiềm thức lỗ phải lỗ đến như thế chúng ta mới bán đấy là góc độ như thế hay là chúng ta thấy là chúng ta biết chúng ta cũng không làm có khi nào bây giờ trước khi mà chúng ta hỏi thì bây giờ hỏi anh chị em là có khi nào anh chị em biết rất nhiều thứ nhưng vì nó bị trong dấu ấn tiềm thức mà chúng ta không xử lý đúng không ạ đây là cách biện hộ nhé đây là cách biện hộ đúng mà nói đây là cách biện hộ nhưng chúng ta có bị như vậy không ạ có bị như thế không ạ Dũng vẫn nói rằng đây các bạn là cách biện hộ cho cái việc mà mình đang bị sai nhưng có phải là khi mà chúng ta bị như thế rất nhiều chúng ta bị như thế vậy câu chuyện đấy là cách để chúng ta xử lý như nào thì đây cũng là câu chuyện để chúng ta thấy là sẽ gì ạ à? Dũng sẽ xử lý cái đấy trong này à? đây câu chuyện hôm nay nói là câu chuyện rất là là là có hàng trăm người tham gia đây thì đấy cách để chúng ta xử lý một cái cái dấu ấn tiềm thức như vậy một cách như thế nào thì ờ, Dũng mong rằng là sau cái cái câu chuyện này nó câu chuyện rất là mình nghĩ là nếu mà chúng ta là cho nó vui thì nó là vui câu chuyện buồn nó là buồn tôi nghĩ đây là một bài học rất mùi tuyệt vời nên chính vì vậy à, thay vì chúng ta gì ạ coi cái việc này là việc gì ạ việc để chúng ta học cái gì đó à, giả sử chúng ta cắt lót hay là chúng xử lý một cái việc gì đó mà nó nó nó không tốt với mình thì chúng ta cũng xử lý một cái vấn đề chúng ta cắt lót thì chúng ta sẽ bao nhiêu chúng ta sẽ cắt lót ở đây chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề cắt lót ở đây còn với dũng thì những cái gì mà mà Dũng muốn xử lý muốn để tạo ra một cái dấu ấn thì tất cả những cái là nó là làm ờ, biết hiểu và làm và đến chỗ làm được chúng ta thành công còn không làm được thì chúng ta lại tiếp tục phải học lại lần nữa giống như chúng ta thi thi lại trong quá trình đại học cứ thi lại không đỗ thì thi lại thi lại không đỗ lại học lại và khi mà cái này quá nhiều cái thì cái việc mà nó tạo ra những cái câu chuyện nó không được hay lắm thì đấy là những cái gì mà chúng ta thấy là câu chuyện nó chỉ như vậy thôi mong rằng là à, chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học trong thời gian tới và chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui có nhiều năng lượng và xin cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều